Tuy vậy, tôn giả Gotama lại nói như sau, Này Bà La Môn, tôi cũng cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ, ta ăn. Rồi Bà La Môn, cá sĩ Sarat Wacha nói với Đức Thế Tôn kệ ngôn, Người nói là nông phu, tôi không thấy người cày, nếu thật là nông phu, trả lời sao biết được. Thế Tôn, niềm tin là hạt giống, tự chế chính là mưa trí tuệ ách lưỡi cày lòng tàm là cắn cày tâm ý là dây cột chánh niệm là lưỡi cày cũng là gậy điều khiển thân khẩu được hộ trì tiết độ trong ẩm thực nhổ cỏ bằng lễ thật tịch nhiên là thác tháo ách tinh tấn là lực kéo đưa ta đến giải thoát hành trình không ngừng nghỉ đến cảnh giới vô sầu với cày ruộng như vậy quá bất tử thu hoạch làm xong việc cày bừa chấm dứt tất cả khổ tôn giả Gotama hãy thọ dụng người thật là một nông gia tôn giả Gotama cày bừa sự cày bừa đưa đến quả bất tử thế tôn ta không thọ tế phẩm hỡi phạm chí ấy là nguyên tắc bậc kiến giả không thọ dùng tế phẩm là thường pháp chư phật này hỡi bà la môn hãy cúng thực phẩm khác bậc kiến giả thắng giả bậc đoạn lậu bất hối ruộng phước cho người trồng được nghe vậy, Bà La Môn Cá Xí Pha Rát Qua Trá Bạch Đức Thế Tôn. Thật vi diệu tay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, nhiều pháp được tôn giả Gotama hiện bày, như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị nghe chín che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối, để những ai có mắt thấy được con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, con xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khiêu Tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thích Thích nghĩa Theo sớ giải, thì sở dĩ ông bà là môn này tên cá xí vì là một người cày chuyên nghiệp Sớ giải mô tả buổi lễ này có tên là Phan Su Quất Pá. Lễ Hạ Điền là lễ mở đầu mùa lúa trước khi cày cấy. Một trong những điểm quan trọng nhất của buổi lễ là lễ trao thực phẩm. Paris Que Sana vào những đĩa bằng bạc cho những người cày ruộng cầm trên tay xem là sự cầu nguyện mưa thuận gió hòa thu hoạch khả quan theo sứ giải thì bà la môn cá xí phá rát qua trá vốn nặng về trí tuệ lại thiếu đức tin nên hay lý sự do vậy đức phật khởi đầu huấn thị bằng câu đức tin là hạt giống theo sứ giải thì tác tá tự chế và Panya trí tuệ trong bài kinh này được hiểu là chỉ Samatha và quán Vipassana thuật ngữ cá thường dịch là nghiêm tịnh nhưng theo sớ giải thì ở đây phải hiểu nghĩa như câu Sundare Nibbane Ratata tìm thấy được hạnh phúc ở Niết Bàn. Sorát cá được kết cấu bởi xú cộng rá tá. Ở đây dịch theo nghĩa là tịch nhiên chỉ cho cứu cách giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Do tỳ kheo giác đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh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 thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giác thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tín thành ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm lắng tâm thanh tịnh chúng con kính cung thỉnh hòa thượng giác đặng thuyết giảng bài học ngày hôm nay con kính cung thỉnh ngài nam mô bút tha giá Xin cảm ơn cô ờ, Quỳnh Xuân. cho thiền tập tự quyền đang bận việc nhưng mà khi nãy thấy có hoàng thượng tự siêu vào trong lúc đọc bài đó à, không biết uh, hoàng thượng tự siêu có điều gì để dạy trước khi uh, đi vào trong bài học thì xin thỉnh hòa thượng à, vì uh, lẽ ra thì trước khi đọc bài học thỉnh hòa thượng dẫn nhập không biết hòa thượng tự siêu có nghe được không Dạ thưa quý vị có lẽ là hòa thượng từ xưa không có ở trước mắt nam mô bích tha dạ à, kính đảnh lễ chư tôn đức xin chào tất cả quý phật tử à, thưa quý vị hôm nay chúng ta đi vào một bài kinh à, và có lẽ là vị nào mà à, thỉnh thoảng thường nghe chư tăng thuyết pháp thì bài kinh này là bài kinh được uh, đề cập đến Trinh rất nhiều và chúng tôi nhớ là khi còn nhỏ uh, mới vào trong chùa đó thì uh, sư trưởng có viết một cái bài pháp đăng trong cái quyển pháp âm gọi là uh, cách làm đủ của Đức Phật dạ. hồi nhỏ sư mới vào thì đây là một trong những bài thiền đầu tiên Đức rất là thú vị khi mà thấy đề cập đến ờ, cách làm việc của cách làm ruộng của Đức Phật ờ, thưa quý vị ờ, một lần nữa thì chúng ta lại có được cái hình ảnh đầy bí mật của một vị chánh đẳng chánh giác là một buổi sáng Đức Thế Tôn ngày đi khất thực đó là đi có duyên như các thời quế phật có hai mục đích một là có thực phẩm đồ nhật tức là thực phẩm dùng công nghệ nếu không có ai mười tỉnh cây tăng là thân mời mười tỉnh đề cơ chứ còn phải tri tâm đến việc cúng dường và điểm thứ hai là đúng nghĩa gọi là hóa duyên chư tăng ngày nay thì có thực thì tạo điều kiện cho phật tử như mình để mà tiếp độ người khác thì ít đức phật thì có rất nhiều trường hợp cái việc mà ngày đi khất thực là một trường hợp uh, là những trường hợp hóa duyên tức là tìm cái tạo cái cơ hội để hóa độ chúng sinh và trong câu chuyện này là một ở trong những cái ví dụ như vậy bây giờ ở tại xứ ờ, Makathat tức là xứ Makita tại núi ờ, Nam Sơn Takidagiri có một cái làng bà la môn tên là Ekalana thì trong vần bà la môn này có một bà la môn um, gọi là rất là um, thạo cái việc mà cày bừa đồng thời cũng là một vị mà chuyên về cái tế tự thì thứ quý vị người uh, bà la môn nếu ngày hôm nay mà quý vị sang Ấn Độ hoặc là sang Thái Lan ấy, thì người ta hay có một cái buổi lễ buổi lễ đầu mùa lúa chúng ta gọi lễ hạ đình khi còn ở Thái Lan có một vài lần được xem TV là à, trong lễ hạ điện như vậy thì đức vua Phú Quý Phôi thứ vua Thái Lan đó, tự thân xuống để cài cái lúa cài đầu tiên và cái nghi thức cài đó để được xem như là thể hiện cái Ờ, lòng tôn kính đối với chư thiên để cầu cho mưa thuận gió hòa và một cái mùa vụ được uh, ờ, uh, ờ, đúng mùa uh, có những cái thu hoạch lớn năm nào cũng vậy thưa quý vị uh, nếu chúng ta hiểu được cái thời tiết của xứ Đông Nam Á và Ấn Độ đó, có cái hiện tượng chúng ta gọi là monsoon monsoon tức là hiện tượng mưa vào độ mùa hạn Ờ, mùa hè thì mưa rất là nhiều mây từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đó, tạo thành mùa ba tháng mùa mưa vị rằm tháng 6 tới tháng 9 là cái mùa chư tăng an cư cái cả thì khởi đầu cái mùa ăn cư đó khởi đầu mùa mưa về là vì có cái lễ về lễ hạ điền ờ, ở trong lễ hạ điền này họ làm cái nghi thức để cầu cho uh, mua vơi thưởng dấu và mùa vàng được tươi tốt lễ hai điện này ờ, vốn là bắt buộc từ Ấn Độ vừa là cầu mưa tức là ở Việt Nam trước đây là cầu đạo mà vừa lại cầu uh, thần thần nông tức là cái vị thần hộ trì uh, cho cái ngành nông nghiệp được tốt nghi thức thường làm với sự bắt đầu là một cái người có cái địa vị cao trọng sẽ tự thân xuống ruộng đi chân không dù là vua hay là dù có bị bà la muốn thế để và cài cái đúng cài đầu tiên để gọi là lấy cái tương lấy cái phước và đồng thời trong cái lễ hạ điền này người ta có nghi thức rất là đặc biệt có đề cập đến trong bài kinh này đó đó là Ờ, những người mà chuyên về cài ruộng họ đem đến buổi lễ những cái lưỡi cài đi với cán cài và đi với cái vì nó ở miền quê mình biết rằng khi con bò uh, kéo cài trên, trên bờ hay là con câu trâu kéo cài kéo cài ờ, kéo cài dưới bụng thì cái cài đó nó có một cái ba cái phần trên ba đó là một đó là cái lưỡi cài rồi cái cán cài cán cài đó nó lại gắn liền trong cái ạch trồng lên cái cổ của hai con trâu hai con bò thì thứ gì người ta tập trung 500 cái lưỡi cài như vậy tức là có lẽ là tất cả những uh, nhà nông ở trong làng nhập lại và trong nghi thức này thì cái vị mà chủ tế dạ, vị chủ tế thì bị chủ lễ trong trường hợp thì bị chủ lễ là bà môn ca sĩ Farador Chan là bị chú lễ rồi sau khi mà cài cái nút cài đầu tiên thì sẽ bưng một cái uh, một cái mâm rất là lớn ở trong mâm đó đựng cơm rìa hồ và cơm rìa hồ đó đã vắt sẵn những cái bát nhỏ và cái phần cơm rìa hồ này sẽ đặt vào trong những cái uh, đĩa bằng bạc và đĩa bằng bạc này là do những người cài người cài ở đây tức là mình nói là người cài tức là người chuyên người cài nhưng mà cũng gọi là những vị nông gia tức là chuyên về làm nông cho trồng trọt đó những người này đến cầm cái đĩa bạc như vậy và vị bà là một chủ thế sẽ đặt những cái uh, ờ, nấu cơm điều hồ này vào trong cái đĩa bạc đó yeah. Dạ, giống như một cách là uh, một cái điều may mắn yeah. Dạ, điều may mắn cho tất cả mọi người thì thưa quý ờ, trong cái phần nghi thức mà đặt cơm vào trong cái địa bạc của tất cả những cái nông phu có mặt hôm đó thì lúc cái chuyện đó sắp xảy ra đó thì Đức Thế Tôn phải đi tới và ngài đứng một cách im lặng à, im lặng thì nhìn cái sự im lặng bất mười bác của Đức Phật đó thì bà la môn thôi lo chẳng dạ mới uh, nói một câu mà trong cái câu đó có vẻ như lý sự dạ cho hay không thì chưa biết nhưng lý sự và là bụng mới nói rằng tôi cài tôi gieo bạn rồi tôi ăn tức là cài xong rồi nó trồng lúa trồng lúa thì ăn thì vì sao môn cũng nên cài nên trồng lúa rồi ăn đó là cái cách nói của vị bà lâm Pharaoh cha à, ờ, thấy Đức Tôn đi cẩn thực thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời Ngài nói rằng ta cũng cài cũng như mạ và sau khi gieo mạ ta ăn thì quý vị vị Bà La Môn uh, thấy Đức Thế Tôn như cắt thịt nói một câu giống giống như có tất cả tiếp ba nhưng mà khi nghe Đức Phật Ngài trả lời rằng Ngài cũng cài cũng như bạn mà cũng ăn đó, thì đi này cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng tìm cách bắt bẻ lại thì nói rằng nếu mà Ngài nếu người nghèo có cài có có vô mạng ta ăn thì chỉ cho tôi những cái nông cụ dạ, nông cụ đó là cài đâu ắt đâu ờ, bò đâu hẳn ờ, ờ, vân vân cái uh, rồi để để điều khiển bò đâu và cái câu kích bác của bà la môn Farah đã tạo nên một cái duyên một cái cơ duyên mãi đức thế tôn này nói về cách lập luận của ngài và dĩ nhiên đây là cách nói phi von chúng ta đọc trong uh, bài kinh này thứ quý vị uh, chúng ta thấy đức phật ngài như vậy là niềm tin là hạt giống tự chế chính là mưa trí tuệ ách lưỡi cài lòng tàm là cán cài tâm ý là di hột chánh niệm là lưỡi cài à, cũng là cái điều khiển thân khẩu được hộ trì tiết độ trong ẩm thực nhổ cỏ bằng lẽ thật thịt nhiên là thảo ảnh thịt nhiên là tháo ảnh tinh tấn là lực kéo đưa ta đến giải thoát hành trình không ngừng nghỉ đến cảnh giới vô song với cài ruộng như vậy quả bất tử thu hoạch làm xong việc cài vừa chấm dứt tất cả khổ yeah. Dạ. đó là câu trả lời của Đức Phật và chưa đi vào trong cái cái ý nghĩa của bài kệ này thì chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng đó là cách nói ví von của Đức Phật là Ngài làm ruộng có nghĩa là có ngày vốn đã có những cái nỗ lực trên phương diện tinh thần ờ, cùng với những cái yếu tố cần thiết để đạt đến cái đích điểm của vị giác ngộ giải thoát và cái đó là sự thu hoạch và ăn ở đây tức là sự hướng dụng uh, hạnh phúc giải thoát niết bàn Và thứ vị thì khi vị Bà La Môn này nghe nói như vậy đó thì vị này nhận ra rằng Đức Thế Tôn ngài đã nói lên là đời sống sa môn không phải là đời sống biến khác không chịu làm chỉ đi sinh ăn mà trái lại đời sống sa môn là đời sống tích cực để đạt đến những giá trị cao cả về tinh thần do vị này vị này hoan hỷ một hoan hỷ với câu trả lời của Phật nên vị này nói rằng tôn giả Gautama hãy thọ dục người thật là một nông gia người nông gia tức là hồi nãy thì ông nói rằng ờ, bản thân của ông là có cài có gieo mạ có ăn thì Đức Phật cũng nên như vậy nhưng khi Đức Phật ngày trả lời là ngày cũng cài cũng gieo mạ cũng cũng được ăn thì ông mới chất vấn là ờ, những cái nông cụ của Đức Phật đâu và khi Đức Phật trả lời như vậy thì ông nói là ngài là một nông gia đích thực tức là một người có làm có ăn cái đích thực dạ yeah. Ờ, tôn giả Gautama cài bừa sự cài bừa để đến quả bị bất tỉnh tức là ông cũng thấy rằng đức phật ngài cũng có ra sức để canh tác rồi khi ngài canh tác rồi ngài cũng đạt những thành quả nhưng mà câu nói đó nó cũng đồng nghĩa với một cái lời uh, quan hệ đi cúng dường nhưng mà đức phật lại không có thọ nhận vì chúng ta biết rằng cái thực phẩm mà ông đang cầm trên tay thực phẩm ngày hôm đó rồi là dùng cho cái nghi thức cúng tế dạ yeah, nghi thức cúng tế cái việc mà thực phẩm phân phát cho các vị các cái nông gia mà cài đó nó là một phần của nghi thức cúng tế dạ. Yeah. mỗi vị được một bát cơm địa hồ để trên trên cái đĩa Đức Phật ngày không có thọ những điều đó và sau khi nghe Đức Phật dạy như vậy thì ông mới bạch rằng thật vi diệu thay tôn giả Gautama thật vi diệu thay tôn giả Gautama nhiều pháp được tôn giả Gautama hiển bài như người đứng những gì bị ngã xuống phơi bày những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc lối hay đem đèn vào chỗ tăm tối cho những ai có mắt thấy được con xin nương tựa đức thế tôn Gautama con xin nương tựa pháp con xin nương tựa tăng Môn tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chúng con được quy ngữ và với cái lời uh, tán thán và cầu sinh được đương thượng Phật Pháp Tăng này và là môn Phật-đà-chá chính thức trở thành một đệ tử một đệ tử cư sĩ tại gia của Đức Phật bây giờ thì à, thứ vị chúng ta à, bước qua phần ý nghĩa của bài kinh nghị hôm nay trước khi chúng ta đi vào ý nghĩa về kinh này thì xin nhắc lại một điều là rất là thường có ở trong những bản kinh mà chúng ta đọc từ trong tâm tạng là Đức Phật sử dụng những hình ảnh minh họa và những hình ảnh này vô cùng gần gũi với cuộc sống hàng ngày ờ, tất nhiên khi mà chúng tôi nói với quý Phật tử ở trong lớp học này thì à, chúng tôi tin là chỉ có một số ít làm nghề đông và biết cái việc cài cái à, riêng có thể là phần đông đó, thì quý vị có những cái nghiệp nghề nghiệp khác như là buôn bán làm công chức dạy học vân vân nhưng mà thời đức phật còn tại thế chứ thì hình ảnh của một người chăn bò rất là quen thuộc do vậy đức phật này có dạy những cái pháp làm cho tăng già hưng thịnh như là hình ảnh của một người chăn bò ở thời đức phật còn tại thế thì có những người chuyên về dạy ngựa thì Đức Phật thì dùng cái công việc dạy ngựa để ngày giảng pháp thời Đức Phật còn tại thế cái nghề nông hay là một xã hội nông nghiệp đó, là một cái uh, hình thức kinh tế mà phổ cập căn bản của xã hội ấn đa số những người văn minh nhân loại đó phần lớn là bắt nguồn từ dọc theo hai bên bờ sông ví dụ sông Hoàng Hà là nơi sản sinh ra nền uh, văn minh của Trung Quốc uh, sông Lưỡng Hà là nơi sản sinh ra nền văn minh của ờ, Trung Á và cái nền văn minh ờ, Brahmaputra ờ, của sông Indus, sông Ganga là nơi sản sinh ra cái nền văn minh của Ấn Độ. Thì thưa quý vị, dọc theo những dọc sông nền những nền văn minh mà được hình thành đó là những nền những cái xã hội nông nghiệp yeah. Dạ. do vậy trong cái thời xưa đó, ở cái vương quốc nào quốc độ nào ở vùng đất nào mà người ta uh, mà mưa thuận gió hòa đất đai màu mỡ thì ở chỗ đó hương thịnh ngày hôm nay chúng ta sang đi la thì vẫn còn đó những cái đồng bất tận vẫn còn đó là cái ngành uh, nông nghiệp được phát triển mạnh nhưng mà Bihar lại là thành phố nghèo nghèo so với những cái tiểu bang khác ví dụ như Bangalore hay Punjab những nơi phát triển nhưng mà ừ. điều đó không có nghĩa là những người tại Bihar họ không có đủ thức ăn nông nghiệp vẫn mang lại cho họ thức ăn nhiều nhưng mà không đủ mang lại cho họ sự giàu có giống như là ở Bangalore chẳng hạn nơi mà cái kỹ nghệ về uh, điện toán phát triển rất là mạnh chúng ta trở lại với cái xã hội nông nghiệp xã hội nông nghiệp là xã hội quen thuộc và ở tại đây thì hình ảnh của một cái người làm nông yeah, dạ, là nó uh, theo vị bà la môn này thì ông chất vấn đức phật khi mà đức phật này giải rằng ngài cũng cài bừa rồi ngài cũng gieo mạ rồi ngài cũng ăn tức là ngài cũng uh, thọ hưởng cái thu hoạch từ mùa vàng mà mình đã làm thì ông hỏi rằng uh, đức phật nói như vậy nhưng mà bằng chứng đâu dạ yeah. ngài uh, nếu ngài nói ngài có canh tác rồi có làm nông thì những nông cụ ở đâu và Đức Phật Ngài nhưng cái câu hỏi và có tính cách là chất vấn nhưng câu hỏi có tính cách bài bác của uh, ông Bà La Môn Kasip Pharaocha thì Ngài lại uh, dùng cái đó để mà nói về cái hành trình giác ngộ giải thoát Đức tin là hạt giống đó là câu đầu tiên ở trong bài kệ mà Đức Phật dạy theo sau sứ dạy đó thì đức phật này khởi đầu bằng câu này bởi vì ngài xét rằng xét thấy cho ông bà la môn Kashiparadvaja là một người rất nghiêm ngặt về trí tuệ nhiều cho ông lý sự rất nhiều nhưng mà rất kém về cái niềm tin kể cả cái niềm tin và công giáo ông đang làm việc tế tự là chuyện của niềm tin nhưng mà ông vẫn dùng lý lẽ ờ, rất là duy vật tức là tay làm thì hàm nhai có làm thì có ăn đó là một lý lẽ rất là duy vật và uh, như như là ông không có quan trọng đến những việc khác do đó thì phật này khởi đầu bằng một cái lời nói nó đối trị lại thay vì nói về tuệ thì đức phật này dạy về cái đức tin đức tin được ví dụ là hạt giống mặc dù đức tin không phải là tất cả mặc dù đức tin không phải là cái điểm cuối cùng mà chúng ta đạt đến nhưng mà chính cái niềm tin chân chánh thì nó dẫn đến cái sự tu tập chân chánh và niềm tin tốt đẹp dẫn đến sự tu tập tốt đẹp niềm tin ở điều hay lẽ phải thì nó sẽ dẫn đến cái sự thông đạt với điều hay lẽ phải chúng ta thấy như vậy là một cái hạt giống tốt nó không có nghĩa là bảo đảm hoàn toàn là cây tốt nhưng mà hầu hết những cây tốt về sau này nó khởi khởi đầu từ hạt giống hạt giống rất là tốt chứ tuy ở din questi thì chúng tôi biết rằng những người trồng trọt á dù là làm vườn hay làm rẫy thì cái việc mà lựa giống dù là uh, hạt thóc giống trồng lúa hay là trồng bắp thậm chí mà trồng khoai mì trồng mía khoai mì và trồng mía thì họ không dùng hạt giống nhưng mà họ dùng cái như trong trọt cái mía cây khoai mì họ dùng gọi là cái hôm hôm là hát o em và cái hôm hôm là ví dụ cái cây mì chặt từ khúc nghiêm xuống hay là cây mía thì họ dùng cái đọt ờ, để họ chặt ra rồi họ họ bùi xuống thì cái hôm mía hôm mì hay là uh, cái uh, hạt dục nó rất cần rất cần cái lựa chọn những thứ mà mặn mà tốt cái hạt giống mà yếu thì nó một cây không có tốt mặc dù nó là phôi thai nhưng sự bắt đầu đó nó đã có mang nhiều cái yếu tố quyết định về sau này ờ, ngay các con người cũng vậy khi mà thọ thai cái phôi thai đầu tiên uh, tuy là nó chỉ là phôi thai thôi nhưng mà trong đó nó chứa được uh, ờ, cái nhiễm thể XY nó chứa được những đặc tính di truyền đặc tính của nghiệp báo nó sẽ sống thắng pháp thì ngay từ cái sinh nghiệp thì nó đã có nhiều cái quyết định tính để rồi dẫn đến trì nghiệp thì cái hạt giống rất là quan trọng vì điều này đó dạ. thì có nhiều người không có tin lắm dạ. đi chùa nặng về vấn đề lý sự ờ, đi chùa nặng về vấn hình thức nhưng mà nếu cái niềm tin của mình được chân chánh niềm tin của mình được uh, uh, tốt được mạnh được rõ thì thưa quý vị những việc làm theo sau cái niềm tin đó nó luôn luôn là tốt đẹp chúng tôi lấy một cái ví dụ là uh, có những lần đi với quý phật tử đi hành hương sang ấn độ và chúng tôi cũng có nhắc lại cái phật ngôn câu phật ngôn ở trong kinh uh, trường bộ uh, kinh mahaparinibbana sutta đức phật có dạy rằng sau khi mà như lai viên tịch rồi có những uh, người nào với cái tâm trong sạch với lòng tịnh tính đi về chiêm bái các cái thánh tích như là nơi như lai đản sanh thành đạo chuyển pháp luân quy định niết bàn rồi thì người đó sẽ được nhiều cái lợi lạc đặc biệt là thân ngoại bằng chúng sanh về thiên giới thì thưa quý vị chúng tôi có nhắc với phật tử là cái việc mà đi về hành hương chiêm bái đó có thể tạo nên một vốn hiến quan trọng ở trong cuộc đời của mình và dạ, bởi vì sao chúng ta có cái đức tin với phật bây giờ lại về những nơi phật tích quan trọng những thánh tích này có thể là những cái hạt giống rất là gieo trong tâm tư của chúng ta và mỗi lần chúng ta gặp tai nạn hay là mỗi lần chúng ta trải qua những khó khăn hoặc trong dịp phút lâm trung nhớ rằng mình đã từng bị ảnh hưởng chi phái như vậy thì ở đây chúng ta thấy như vậy là những phật tử nào đi trong phái đoàn và khi được nghe chúng tôi nói điều đó thì những người này đặc biệt là do cái niềm tin đó họ đến những nơi thật họ thường lắng nghe thật kỹ cái lời hướng dẫn và mỗi phật tích như vậy đó có những chi tiết thí dụ như nơi đức thế tôn thành đạo thì uh, đây là cõi bồ đề kia là uh, nơi đức thế tôn người ở tuần lễ thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy sau khi đức tôn thế tôn thành đạo và mỗi một lời mình nhắc cũng như là những giờ phút vào bên trong lễ đại thọ bồ đề đó thì những người này đó luôn luôn tìm cách để ờ, lễ bái để cúng dường hoa quả và để tu tập yeah. Dạ có những người thì chúng tôi thấy rằng sau khi mà hướng dẫn một lần nữa thì họ cố gắng tranh thủ có thời giờ rảnh trở lại thánh địa để mua hoa bông đèn đến cúng dường rồi mua đèn đến cúng dường vào buổi tối có những người sau khi chúng tôi hướng dẫn thì họ thay vì đi theo mấy đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi họ xin phép ở lại để ngồi thiền ở gần cổ cây bồ đề à, hay là trước những cái di tích quan trọng với tất cả những cái nghĩa cử đó tất cả những thể hiện đó nó là cái dấu hiệu của niềm tin của đức tin trong sạch trong cuộc đời này chúng ta có cái niềm tin ai tin vào điều thiện thì người đó sẽ đến gần điều thiện thâm nhập điều thiện ai tin vào cái giá trị của thiện thì người đó sẽ bớt đi quý vị thấy một điểm như vậy là uh, bình thường chúng ta cũng nói là mình đi chùa mình cũng nói là người phật tử nhưng mà trong lúc hữu sự thức thì cái niềm tin của chúng ta gửi vào đâu chúng ta gửi vào cái binh khí của miệng lưỡi chúng ta tin vào sức mạnh bá đạo chúng ta tin vào cái năng lực của ác pháp mà chúng ta không tin vào cái giá trị của thiện yeah. Dạ. ví dụ như uh, có những việc tranh chấp cãi vã hay vì đem ra biêu sống hay vì đem ra để nói nặng nói nhẹ đôi thù chú quán thì nếu chúng ta có niềm tin thì trong lúc đó là lúc mà chúng ta khẳng định niềm tin của mình cho dù bất cứ hoàn cảnh nào mình nhớ lời Đức Phật dạy ở trong kinh uh, ví dụ cái cưa chẳng hạn mình nhớ lời Đức Phật dạy ở trong kinh pháp cú chẳng hạn thì chúng ta sẽ uh, tập trung tập trung vào thiện pháp làm sao mình an trú trong thiện pháp dùng thiện pháp làm cái uh, cái điểm tựa dùng thiện pháp làm cái sự sôi sáng để làm gì để uh, uh, để uh, chúng ta uh, thật sự là có một cái một cái chất liệu tốt ở trong đó uh, có cái nội lực mà nội lực thực sự không có bị những cái ác pháp yeah, nó lôi cuốn chúng ta vào những cái ác nghiệp thì lúc đó chúng ta mới thấy được gọi là ờ, Đức Phật là ai lời dạy này như thế nào và cái niềm tin của chúng ta ở Tam Bảo ra sao rất là quan trọng đức tin là hạt giống thưa quý vị tin tin hạt giống một cái người sống trong đời mà có tin Phật tin pháp tin tăng tin nhân quả người tin vào uh, cái giá trị của sự tu tập đó, thì họ rất khác với những người không có đức tin càng ngày trong cuộc sống đó, thì nó càng cho chúng ta thấy một điều rằng chính một người đi chùa dù làm phước nhiều dù làm công quả nhiều nhưng mà không có cái chánh tính chánh kiến thì người đó không có tiến trên đường tu tập mà cái người đi chùa nhiều như là quý vị chúng ta vào học Phật pháp để, để để làm gì thật ra ngoài cái chuyện mà để học hiểu để xây dựng cái chánh kiến và chánh tính của mình chánh kiến tức là cái nhìn cái biết đúng à, đúng đắn nhưng mà chánh tính là cái niềm tin chân chánh chúng ta phải tin vào điều thiện chúng ta phải tin vào lời Đức Phật dạy và dạ, nếu chúng ta không tin lời Đức Phật dạy thì uh, chúng ta sẽ là một con người khác đi thế nào là tin lời Phật dạy ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta không dùng cái ác ngữ để đối đáp với ác ngữ ác hành đối đối đáp với ác hành à, ờ, ác ý đối việc đối đối đầu với đã ác ý mà chúng ta tin vào từ bi chúng ta tin vào thiện pháp chúng ta tin vào lẽ phải và chúng ta tin vào sự tham nhẫn yeah. Dạ. vì những việc này sẽ là việc mà tất cả chúng ta rất cần để khẳng định là cái niềm tin là một cái niềm tin uh, được gọi là niềm tin uh, có chánh tính đó là cái hạt giống là sự khởi đầu sự khởi đầu rất là tốt ở đây Đức Phật Ngài đưa ra hai cái hình ảnh tự chế chính là mưa và trí tuệ là Akilkai yeah. uh, trước tiên xin nói thêm một chút về điểm này là bởi vì uh, khi chúng ta ở miền quê thì thứ gì thường thường là Tết Nguyên Đán tháng Giêng nó nằm ở trong món mùa khô và mùa khô này nó kéo dài vài ba tháng thì ờ, tới tháng cuối tháng 5, tháng 6 thì mới bắt đầu mùa mưa dạ. và trong thời gian mà đất lại khô cằn bây giờ thì có lẽ là người ta làm trồng lúa thường nông hay là họ, có cách rồi dựng nước vào trong ruộng nó khác ngày xưa khi mà chúng tôi còn nhỏ ở quê ngoại đó đa phần là thời vụ cái việc mà trồng lúa là đi theo cái đi theo mùa mưa đi theo thời tiết mặc dù hồi chúng tôi còn nhỏ thì người ta đã trồng lúa thần nông rồi yeah. Dạ. như thần nông 8, thần nông 22 thì cái thần nông họ trồng nó không có theo uh, cái uh, mùa vụ về thời tiết như là uh, uh, là lúa bạc kiếm yeah. nhưng mà ngày xưa thưa vị người nhà nông á một á, là họ không có cái phương tiện để dẫn nước vào trong ruộng và máy móc như bây giờ mọi thứ đều trông cậy vào mưa nên ờ, nhà nông phải biết dạ phải biết lúc nào là lúc để cài ruộng dạ cài ruộng rồi cài ruộng xong phải nhanh chóng là mình trục mình bừa tại vì khi mình cài có những lúa cài lớn mình không chỉ trồng lúa trên lúa cài lớn đó mình những lúa cài đó cần có mưa xuống thì nó nó dễ dàng nó mềm ra rồi mình mới, mình bừa mới trục sau khi mình cài bừa trục đó, khi mình cài á mình phơi phơi phơi đất nếu không phơi đất thì đất nó không được tốt à, thậm chí là còn đốt rơm đốt đốt cỏ ở trên những cái lúa cài đó rồi mưa xuống rồi mới trục mới vừa cho đất nó nát ra những cái lúa cài nát ra nó làm cho nó đất nó xốp nó mềm đất xốp mềm thì bây giờ thì họ mới họ mới bắt đầu là uh, cấy lúa yeah. lúa có thể là lúa xạ là gieo hạt hay là uh, họ họ uh, gieo mạ gieo mạ để mà lấy cái cây mạ lúa để, để cấy yeah, dạ, để cấy thì tính chưa ta đọc ở trong tăng chi bộ kinh đó, thì đức phật ngài hay thường dùng cái ngày đó những điều nó kịp thời gọi là đúng thời vụ ở đúng thời vụ là cái người làm nông phải biết lúc nào là nên cài cài xong thì lúc đầu nên nhanh chóng để mà cấy ờ, cấy lúc đầu nhanh chóng đi dẫn nước vào ruộng dẫn nước vào ruộng lúc đầu mà có thể gặt được kịp thời à, vân vân thì là một nhà nông họ không phải chạy theo thời tiết mà chạy theo cây lúa nữa là tức là phải làm kịp thời thì ở đây thưa vị ờ, hai cái yếu tố rất là quan trọng là sự hợp tác của thiên nhiên và con người thiên nhiên là mưa mà có người đó, đó là sự cài bừa ừ. dạ hai cái đó nó phải đi chung với nhau đất khô đất cứng quá đó không có cài được dạ yeah. đất cứng quá nó không có cài được phải có một vài cơn mưa đầu hạn cho đất nó hơi mềm chút rồi cài nhưng mà nếu mưa nhiều quá nước lẫn bột cũng thể cài được khó thường thường là khi một vài cơn mưa đầu hạ đó, đất tương đối vừa mềm thì họ cài lên và họ phơi đất yeah. Dạ thì cái sự hợp tác giữa thiên nhiên và ờ, thiên nhiên là có mưa và con người thì cài thì đây Đức Phật ngài đưa ra một cái hình ảnh ví dụ là mưa chỉ cho uh, ờ, tapo và tapo tức là cái pháp tu chỉ hay là sự tự chế uh, và manja là trí tuệ như là lưỡi cài khi mà chúng ta nói về mưa mà nói về cài đó thì chúng ta nên hiểu một điều là trong khi uh, sự tu tập và đặc biệt là sự tu tập được mô tả uh, sự tu tập của người sáng lời Phật mà được mô tả bởi Đức Phật thì cho chúng ta thấy rõ ràng uh, hai cái yếu tính song hành là chỉ và quán tôn giả sát lợi phất ngày à, khuân thu cái khả năng tập trung từ định lực từ định lực này đi vào các thiền chứng và ở trong mỗi thiền chứng thì sau khi chứng xong có ngày không đi tới mà ngày dùng cái pháp gọi là hồi quán ngày nhìn lại và ngày không còn có cái ảo tưởng cố chấp vào cái mà mình đã đạt được Thí dùng Ngài chứng sơ thiền Nhưng mà dùng cái tuệ quan ngày sẽ xét thấy cái sơ thiền đó Nó không phải là tuyệt đối Rồi ngày từ đó đó là Ngài hướng đến nhị thiền Chứng nhị thiền rồi ngày cũng quán thấy Ở đó cũng là vô thường ngày đi tới Thì điều này cái, cái khả năng mà tu thiền khả năng mà tập trung đó, à, ờ, được ví dụ là tapo dạ. Yeah. thì tapo trong ờ, người ờ, người Ấn Độ thì dùng như là khổ hạnh nhưng mà ở trong Phật pháp tapo giống như là thiền định và riêng ở tại đây thì ở trong số giải chỉ tapo chỉ cho samatha và được ví dụ như là mưa và vipassana là minh sát ờ, à, ban gia ở đây chỉ vipassana chỉ cho lưỡi cài thì cái lưỡi cài này đó là dựa lên trên yeah, dạ, dựa lên trên những cái thành tựu về nội lực vì nó thay triển thiền quán yeah. Dạ. nó giống như là uh, um, trong trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó bất cứ cái cảnh vực nào mà chúng ta làm thật tốt trên phi diện uh, ờ, nghề nghiệp hay là kinh điển thì luôn luôn nó cần hai thứ một đó là sự tập trung bây giờ tập trung để làm gì để gom tâm yeah, dạ, gom tâm tập trung khả năng tập trung rồi bên cạnh sự tập trung đó thì cái trí tuệ để quán chiếu dạ trí tuệ quán chiếu à, trí tuệ quán chiếu này là nó giúp cho chúng ta thấy rõ biết rõ cái vị trí mình đang là cái gì mình đang có cái gì mình à, và từ chỗ đó rằng chúng ta đi tới không có chắc thục hai cái samatha và vipassana đó, thật ra được đối trong mặt chánh đạo đó là chánh niệm và chánh định chánh niệm thuộc về vipassana và chánh định thuộc về samatha yeah. Dạ. ờ, chúng ta thường chỉ là chỉ quán đôi khi nhiều người họ nghĩ rằng cái đó là cái cái đó là hai cái tu tập tách biệt cái samatha nó có hai cách hiểu một là samatha uh, một là chana là chuyên về sự thành tựu các thiền chứng như sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền vân vân nhưng mà samatha còn có hiểu là mình phải có khả năng tập trung dạ ví dụ như bây giờ uh, mình ngồi quán vô thường nhưng vừa quán vô thường một vài uh, một vài cái một vài phút tự nhiên cái tâm mình nó nó lại nghĩ qua chuyện khác dạ khi mình nghĩ biết đó là vô thường thôi mình đâu nghĩ chuyện nữa mình qua chuyện khác thì cái đó, đó đó là có quý ba sẽ có có quán mà không có samatha một cái cách tu mà luôn luôn cần chỉ quán là khả năng tập trung bền bỉ bền bỉ một cách thoải mái bền bỉ một cách an trú vào trong hơi thở hơi thở ra biết hơi thở ra hơi thở mô biết hơi thở mô hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn hơi thở dài biết hơi thở dài và cái sự ghi nhận đó đó nó được lặp đi lặp lại từ uh, khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác từ phút này qua phút khác có thể từ giờ này qua giờ khác cái sự tập trung liên tục như vậy đó là samatha nhân như samatha và cái vipassana là gì không phải mình tập trung như vậy rồi cái tâm mình mũi được không phải mình tập trung như vậy mà mình chỉ có uh, hướng về một điểm là hơi thở mà vì nó còn biết là hơi thở dài ngắn và cảm nhận toàn thân cảm nhận toàn thân tức là cảm nhận toàn bộ tự lúc nào nó bắt đầu lúc nào nó kết thúc rồi cảm giác cái sự liên đới giữa danh và sắc tức là mình cảm nhận được lúc nào cái tâm mình thoải mái gọi là an tịnh uh, tâm thành lúc nào tâm mình không thoải mái là không có sự an tịnh của thân hành lúc nào là an tịnh của thân hành tức là lúc đầu mình thở một cách nhẹ nhàng lúc đầu cũng thở không nhẹ nhàng cái sự tinh tế cảm nhận toàn bộ hơi thở cảm nhận lúc đầu mình thoải mái hay không thoải mái ờ, ờ, cái cái cảm thọ hoan hỷ không hoan hỷ vân vân cái đó là một cái khả năng phân biệt danh sắc cái sự phân biệt danh sắc đó nó thuộc về vipassana nhưng mà cái việc mà bám trụ bền bỉ và bám trụ bền bỉ trên hơi thở đó đó là samatha thật ra nhiều người đó nói rằng tôi tu vipassana không được samatha thật ra không phải hiểu như vậy hiểu rất sai trong đạo phật tức là niệm là vipassana và định là samatha và khi chúng ta tu tập thứ năm xứ thì luôn luôn có cả hai niệm và định chứ không phải chỉ có một thứ dạ không phải chỉ một thứ chính cái định đó, nó khiến cho chúng ta tập trung bền bỉ. chính cái định đó, nó làm cho chúng ta tiếp tục và tiếp tục không có bỏ cuộc và cái tuệ đó là cái khả năng thấy rõ biết rõ và biết rõ cái tâm thái biết rõ nhìn và sắc biết rõ sinh và diệt biết rõ cái gì mình đang là cái đó gọi là vipassana thì đức phật này ngài đưa ra một ví dụ là uh, tapo tapa tức là chỉ chúng ta tạm gọi là sự tập trung sự tập trung hay sự tự chế đó là là mưa là thuộc về thiên nhiên dạ. và trí tuệ đó thì được xem như là lưỡi đài lưỡi đài nó rất sắc rất bén dạ. vì nào mà uh, có tu trí niệm xứ thì chúng ta nên hiểu một điều rằng cái sự nỗ lực tập trung đó, nó nó chỉ đòi hỏi tập trung thôi nhưng mà cái khả năng để ghi nhận những chi phối những gì đột biến những gì đến bất ngờ là cái khả năng trở lại với cái hơi thở đó nó thuộc về trí tuệ để không có trí tuệ chúng ta dễ bị dẫn dắt xa cái, cái người tu tín niệm xứ mà không có trí tuệ đó hay bị những cái tình trạng như uh, thấy rằng mình nhẹ nhàng thấy mình khoa kỳ thì mình lại dính mắt vào đó hay là mình bị cái cảnh là điều vũ ly sơn mình đang ngồi thì nghe tiếng động ghi nhận đây là tiếng động một tiếng nổ và mình cứ đi theo cái tiếng nổ đó ồ tiếng nổ phát xuất từ đâu như thế nào và chúng ta cứ chạy theo nếu trước chúng ta lại quên đi cái hơi thở thật ra khi một người mà tu tứ điều xứ vừa cần cái tập trung bền bỉ và đồng thời cũng cần cái khả năng trở lại với chính hơi thở và dạ, không có bị à, điều bộ ly sơn không bị lôi kéo đi quá xa vì nó có khả năng để phân biệt danh sắc có khả năng phân biệt sanh diệt thì cái phân biệt danh sắc trên gì đó nó thuộc về tuệ yeah, dạ, nó về tuệ nó khác hẳn với uh, cái chỉ đơn thuần là tập trung mà thôi nên uh, ở đây đức phật ngày dạy rằng uh, thiền chỉ là mưa mà quán là lưỡi cài yeah, dạ, lưỡi cài là cái gì thuộc về con người và mưa thì thuộc về thiên nhiên sự hợp tác giữa thiên nhiên và con người đó thì tạo nên một cái thứ rụng tốt thì tương tự như vậy cái chỉ thôi tượng trưng cho cái gì thuộc về bản chất tự nhiên của chúng ta là về tâm dạ và uh, vipassana quán thuộc về trí tuệ dạ tâm có định mà trí tuệ có thấy rõ biết rõ rồi thì chỉ là quán nhập lại đó khiến cho chúng ta không có không có bị đánh lạc hướng không đi quá xa và đồng thời cũng tiếp tục một cách bền bỉ thì ở, ở đây là một địa điểm rất là tế nhị mà uh, chúng ta được hiểu về Ờ, bản kinh này theo um, theo sớ giải và khi mà Đức Phật ngài giải rằng lòng tam là cán cài tâm ý là dây cột ờ, chánh niệm là lưỡi cài và cũng là um, gậy điều khiển thì một lần nữa đó ngài lại đề cập đến câu chuyện rất là chuyên sâu sự chuyên sâu này đó là um, vì dạy về lòng tam là cái ờ, cắn cài người nào mà ờ, người nào mà có biết về cái ruộng đó dạ yeah. thì ờ, Chú quý vị có còn nghe chúng tôi nói không hả? Xin lỗi quý vị có còn nghe chú tôi nói không? Dạ. Thì thưa quý vị, ờ, khi mà chúng ta đi cài đó, có một cái cán cài. Cái cán cài và cái gì điều khiển nó tương tự như là uh, một cái gì đó mà khiến cho uh, chúng ta uh, điều khiển cái lưỡi cài nó nó nó bấm sâu bấm cạn nó đi vào cái chỗ uh, cần hay không cần trên, trên một cái thứ ruộng thứ việc thì cái đất nó không bằng nhau nó không giống nhau có những chỗ đó mà đất nó là đất sét có những chỗ đất là xốp đất sét thì nó cứng đặc biệt là đất gò đó thật ra cái người cài giỏi đó là cái người mà không phải chỉ leo lên con uh, leo lên để để đi cài thôi mà người đã phải biết là cái chỗ ở đất có cần hướng cái lưỡi cài sâu xuống dạ, để cho đất chỗ đó nó nó nó không có bị dẻ quá nó không bị cứng quá và uh, một cái người mà uh, uh, một cái người mà uh, cài đó họ phải phối dụ họ phải họ phải nhịp nhàng và dạ, họ phải rất nhịp nhàng uh, điều khiển cái cán cài và đồng thời uh, họ có cái cây roi hồi xưa bên ấn độ đó uh, bây giờ chúng tôi vào ấn độ đó thì uh, uh, có nhiều khi người ta dùng cái roi họ đánh vào mông thì có nhiều khi họ dùng một cái cây họ thọc và dạ, họ thọc con trâu bò chúng tôi chúng tôi tạm gọi cái dãy điều khiển rồi rồi điều khiển và cái lưỡi cài đó cái lưỡi cài đó nó phải được điều khiển bằng cán cài để nó nó nó đi vào những chỗ mà chưa có chưa có cài qua và đồng thời cái sâu cái cạn của lưới cài là do cán cài điều khiển nói một cách khác đó, là nếu khi chúng ta cài đất mà mình là một người Ờ, một cái người uh, một ờ, làm nông chuyên nghiệp mà chuyên về cày đó thì chúng ta thấy rằng cái việc cày đất đó, nó đòi hỏi một cái sự phối hợp nhịp nhàng nhịp nhàng giữa con bò hay con trâu kéo và cái người điều khiển và cái người điều khiển thì phải dùng cái cán cày để điều khiển lưỡi cày và cũng dùng cái roi và cũng dùng cái um, uh, cái uh, cán cài để quý vị nhìn ở trên quý vị thấy chỉ là con câu hay con bò kéo đi tới thôi nhưng mà thực sự nó là cả một cái nghệ thuật là một cách rất là ờ, là thành thạo điêu luyện thì cài mới tốt được nếu chúng ta để cắn cài sâu quá thì nó sẽ bị vướng lại và con cò rất dễ mau mệt nhưng mà chúng ta cài cạn quá thì đất nó sẽ không có đủ sốc để mình trồng trọt nói tới tóm lại đây là một việc phải thành thạo lắm mới làm được thì rõ ràng mặc dù bản thân của đức phật là một vị quân vương bản thân của Đức Phật là vị pháp phương và trong đời ngài chưa bao giờ mà ngài làm công việc của một người nông dân cày cấy nhưng mà qua lời của Đức Phật thì chúng ta cũng hiểu rằng với cái trí tuệ vị chánh đẳng chánh chắc, ngài hiểu rất rõ công việc của uh, muôn loài chúng sinh và khi ngài hiểu rõ như vậy đó thì ngài có cái mô tả và dạ, ngài mô tả ờ, về cái lòng tham tức là uh, lòng tham ở đây là là biết cái gì à, nên làm và cái gì không nên làm à, nói theo cái à, cái kiểu mà rất là chuyên môn tàm có nghĩa là hổ thẹn đối với tội lỗi nhưng mà chữ tàm ở đây cũng nên hiểu là cái lương thức hay là uh, hiểu là cái sự đàng hoàng ở trong đời sống lấy một ví dụ là uh, có những người họ họ sống họ làm việc rất là đàng hoàng và dạ, yeah, họ rất là đàng hoàng trong đời sống họ mặc dù là họ thấy cái tiền đánh rơi của ai đó nhưng mà họ không phải là của không cho thì họ không lấy hay hoặc giả là họ có cái đàng hoàng là uh, khi mà họ đi vào trong tiệm người ta thối dư mà họ ra họ thấy họ thối dư họ vào thì phải trả lại mặc dù họ đi rồi cũng không ai bắt đi rồi không ai biết và cái gì thối dư là cái cái lỗi của người thông minh không phải của họ nhưng mà uh, nếu họ thấy cái chuyện đó là một cái chuyện mà không đàng hoàng dạ, không đàng hoàng mà uh, mà họ đi họ họ ngại đó thì uh, thì cái chính cái sự đàng hoàng đó, đó nó là một một cái lương tâm một cái lương thức lèo lái cho con người được sống sống đúng sống tốt trong đời sống hàng ngày ờ, và ở đây đức phật gọi đó là lòng tham chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi đi với một ông bác uh, đi với những người cửa hàng. thì nó có chuyện xảy ra là ờ, sau khi mọi người vô trong mua đồ trả tiền xong đó thì ờ, lên xe ngồi thì ông bác ông mới hô nữa nó chết rồi con ơi à, con phải cho bà trả lời cái bà đi vào trong điện hồi nãy bà lấy cái nón bà thử đội trên đầu có vừa không mà trong lúc bà đội trên đầu thì có chuyện gì đó bà quên mất nãy giờ đội nón trên đầu đi ra mà chưa trả tiền cái nó, mặc dù họ trả tiền những thứ khác thì trên xe ai cũng cười và người con nói ô như vậy được, ừ, qua được cái đó không phải trả tiền thì ông nó không được mình phải vào trả lại cho người ta rồi mình mình thì đứa con mới nói ông là ờ, mình đã đi ra khỏi mình trở lại cái rắc rối ông quyết định là không ông nói nếu không thì mình phải tìm cách mình đem được mình bỏ xe nào đó mình trả lại và cuối cùng thì thưa quý vị Ờ, phải ngừng xe lại phải quay đầu xe lại đến chỗ cửa rồi thì ông cầm cái nón tàu và ông nhờ chúng tôi để nói chuyện thông dịch là ông không nói tiếng anh được nói với người đó là hồi nãy ông đội nón trên đầu nhưng mà rồi ông đi ra ông lại quên cả tiền thì cái người mà chúng tôi gặp đầu tiên đó, cái người là người manager còn cô cô đang đứng ở bên ngoài đó thì ông bước vào thì chúng tôi thấy cô mang cái bản hiệu biết là cô người làm việc chúng tôi không biết cô manager thì chúng tôi mới trình bày về cô cười rất nhiều và cô cảm ơn ông và chính là cô đến cái chỗ cái cái bàn thu ngân đó cô uh, đánh vào trong máy để cho cả tiền uh, ờ, lấy cái nón đi và sau khi làm xong thì cô rất là vui vẻ cô cảm ơn ông và khi ra xe thì chúng tôi thấy ông rất là khoa nghĩ nhưng mà cái niềm khoan hỷ lớn nhất có lẽ là trong lòng của chúng tôi và dạ, yeah, trong lòng chúng tôi chúng tôi cảm nhận rằng ờ, hôm đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và dạ, yeah, hôm hình ảnh rất là đẹp bởi vì một người mà phật tử rồi nhưng mà là ông có lối sống là ông có cái tính cách đàng hoàng của mình và cái chuyện đó là cái của không cho và mặc dù là là ông đã ra khỏi diện rồi và mặc dù là không không ai bắt được là ông lấy như là trộm cắp nhưng mà ông đã đem trả lại dạ, không phải trả lời ông lập trả lời xin trả trả tiền nữa và con cái có cản ông nhất định cũng không và ông làm việc đó mà thật ra khi ông ông vào thì mấy đứa con không chịu vào dịch cho ông để mấy đứa con cũng ngại nhưng mà ông nhờ chúng tôi thì chúng tôi vào liền dạ chúng tôi vào liền với ông thì điều đó đó nó nhắc cho chúng ta thấy rằng ngay trong cái đời sống tu tập đó, nhiều khi không phải là cần ta ai nhắc nhở cho mình ờ, một cái người tu tập có lòng tàm ở trong lúc đang tu tập mà khởi lên một cái uh, một cái tâm gì không có tốt đó, thì vì nó cũng cũng thấy không được cũng sắp hối và cũng nhận ra rằng à cái này nó không có đúng chúng tôi lấy một ví dụ là có lần nghe vị thiền sư nói rằng uh, ờ, trong trường thiền đó là có cái thanh nguyên là yêu cầu những thiền sinh vào không được nói chuyện uh, nói chuyện chơi nói chuyện nhảm nhí nói chuyện bông đùa hay nói chuyện vui nhưng mà rồi uh, uh, có hai bị họ được uh, giao bó cái công việc đi đúng của đi đi kiếm củi về để cho cái cái lò uh, cái lò đi giặt đồ uh, nhiều mỹ ở trong chùa đó thì bởi vì họ được giao đi chung đi kiếm củi do đó họ phải nói chuyện với nhau và trong lúc họ nói chuyện thì do cái câu chuyện say xưa đó họ lại đâm ra họ nói luôn trong bi ban thì sau đó có một người trong người đó đã về để xin lên gặp vị thiền sư là sám hối mà vị thiền sư gọi đó là một cái điều rất tốt vì sám hối không phải là cái chuyện ngọt béo cho vị thiền sư sám hối phải là cái chuyện gì mà ờ, mà gì nhưng mà rõ ràng bị này ý thức rằng do cái sự quên mình mình đã nói chuyện những chuyện không đâu ra đâu uh, những chuyện vui đùa trong lúc ra hành thiền là chuyện không phải thì ngài thiền sư ngày gọi đó là lòng tham và cái lòng tham đó khi được tăng trưởng mạnh đó, thì rõ ràng nó là một cái ờ, nó là một cái một cái cán cài và cán cài này giúp cho chúng ta đưa cái lèo lách Ờ, lái cái lưỡi cày vào những nơi nên lái và không có không có uh, tránh những cái nơi không không đáng có thí dụ như vậy thì cái lục tầm là rất là quan trọng trong lúc mà uh, chúng ta uh, tu tập uh, tâm ý là dây cột uh, chánh niệm là lưỡi cài uh, cũng là gậy điều khiển yeah. Dạ, tâm ý là dây cột cái cái then chốt yeah, dạ, then chốt của uh, của cái dây này gọi dây dàm đôi khi người ta ờ, điều khiển con điều khiển con cặp câu cặp bò qua trái qua phải qua trái chứ chứ họ điều, điều khiển bằng sợi dây dầm đó và ngoài dây dầm nó còn cái roi nữa Dạ. thì nói, nói chung là những cái bộ phận điều khiển này đó được tập trung vào trong cái khả năng chánh niệm một người có chánh niệm thiện xảo đó là ví dụ mình ngồi xuống mình điểm hơi thở nhưng mà một cái tiếng động phát sinh rồi có cái mùi gì mà nó thoáng qua thì chúng ta ghi nhận nhưng mà phải có khả năng khả năng trở về và trở về lại với hơi thở không có gì quá xa cái này là một trong những cái kỹ năng rất là rất là cần thiết cho một hành giả luôn luôn là điều khiển cái tâm lý của mình và xem tâm là một cái mấu chốt à, chúng ta thấy rằng à, về điểm này thì rất nhiều rất nhiều những người tu tập đó, lại uh, không có lưu tâm về cái cái tâm thái và cái tâm thái mình là uh, tinh tấn hay lười biếng uh, tâm thái của mình là lúc đó là tỉnh táo hay là mê mờ khi một người vào tu tập thì người đó luôn luôn cần có một cái ý thức rõ về cái trạng thái của nội tâm ngày hôm đó dạ cái đó là, là cái mấu chốt yeah. Dạ. cái chuyện mấu chốt mình làm việc gì ngay cả chuyện mình lập phước ngay cả chuyện mà mình uh, mình tu tập hay là mình uh, nghe pháp ở đây cũng đẹp cái trạng thái tâm của mình rất là quan trọng hôm đó mình đang giận ai hôm đó mình đang có chuyện phiền não cái tâm mình nó khác yeah. Dạ. nên nên cái, cái, cái người gọi là biết tu người biết hiểu Phật pháp thì luôn luôn ờ, xem cái tâm là một cái ờ, một cái gì đó mà mình phải vận dụng mình phải điều khiển khéo léo thứ gì uh, trong cái đoạn tiếp theo đó thì Đức Phật dạy là thân khẩu được hộ trì tiết độ cho ẩm thực nhổ cỏ bằng lẽ thật tự nhiên là tháo ạch dạ, tự nhiên tháo ạch um, ở đây ờ, một trong cái việc làm của nhà nông đó là làm sao mà ờ, mình có mình có cài có cái có làm vườn thì mình còn phải biết chăm sóc dạ mình phải biết chăm sóc uh, chăm sóc ở đây tức là nếu mình bị trồng lúa mà cái ruộng cài không kỹ mà cỏ nhiều phải nhổ bỏ cỏ đi cỏ ít ấy, mà mình nhổ xong rồi thì nó lại không lan ra nếu để lâu thì cỏ lan ra nhiều và thường cái cỏ hoang quá dại đó thì nó lấn nó lấn lúa hay là mình làm ruộng làm rẫy thì cái cỏ mà không không nhổ sống thì lấn sang hoa màu của mình yeah, dạ, phải biết cách nhổ cỏ rồi uh, uh, mình nên hiểu là ngoài cái chuyện mà điều tâm ra đó thì chúng ta còn làm hai việc là mình hộ trì cái uh, hành động và lời nói của mình rồi uh, mình phải coi chừng ẩm thực cái này đó nó liên quan đến cái lối sống căn bản của hành giả yeah. Dạ. nếu mình vào trong chỗ trung tập nếu mà mình ở trong giai đoạn trung tập mà cái lời nói không được uh, không được cẩn ngôn lời nói không được uh, tiết chế nói dối nói uh, chia rẽ nói độc ác nói nhậm nhí vô ích thì điều đó nó không có có lợi gì cho mình mà nó lại hại cho sự tu tập thành ra cái thân khẩu là phải được phòng hộ dạ và tiết độ của ẩm thực ở đây thì uh, thứ vị vị nào mà có hành thiền ở thứ vị mới nhận ra điểm này là khi mình mình bước vào trong cái chỗ trường thiền hay là mình bước vào trong một cái giai đoạn tu tập đó, thì hầu như là tất cả các căn tất cả các cái uh, các cái thị hiếu của mình đều phải đều phải gạt bỏ một bên hết nhưng mà còn có cái lỗ hổng còn lại và cái lỗ hổng đó chính là việc ăn uống là ăn uống không ăn uống thì chết là sao thì phải ăn uống và có cái một điều mà chúng ta để ý là khi mà vào trong trường thiền mình ngủ ngon hơn và mình ăn uống lại ngon hơn cái đó là cái phải ý ngủ ngon hơn tại vì sao vì uh, một là mình ngủ ít lại hai là mình uh, tâm mình tu khi mình xuống tầm xuống ngủ ngủ ngon dạ. thành ra nếu không khéo mình hay bị bệnh là mê ngủ hay là bị hôn trầm và ăn ngon hơn là bởi vì ăn ít dạ. khi mình ăn ít thì nó làm cho chúng ta thèm và nhất là có một số chuyện thiền mà quý vị thực tỉnh nên để ý mà nếu thấy không xong thì nên đổi sang nơi khác đó là những trường thiền ở tại Thái Lan chúng tôi biết ở bên Miến Điện đó, nó có trường hợp là thức ăn trong trường thiền đó, đa phần nó khó ăn với một người không quen có nhiều người phải bỏ về chứ không không ở được nữa nhưng mà ngược lại ở Thái Lan ấy, thì do cái tính tâm của người Phật tử và một phần nữa là do cái thực phẩm của người Thái họ làm thực phẩm họ làm ngon rồi đó là hợp với khẩu vị của người Việt Nam nữa thật ra đôi khi nếu vị biết là um, cái cái cái chuyện mà uh, mà mà mà uh, dính mắt trong cái ẩm thực dính mắt trong ăn uống nó là trở thành một vấn đề của các thiền sinh mình tu tập cái ngày cái gì nhưng tới bữa ăn ăn rất ngon và ăn rất nhiều và cái cái khổ của người tu và người đời đó, là quý vị khi nào mà có quá thừa thực phẩm thì quý vị có cái tâm dưỡng như dạ có cũng được không có cũng được nhưng một khi một ngày ăn chỉ một bữa thôi mà bữa đó có thức ăn tương đối ngon chút nữa, thì một ngày hai ngày ba ngày chúng ta sẽ nhận được một điều rằng dường như sắp tới giờ ăn ấy, chúng ta có vẻ là phấn khởi trong lúc mình ăn thì ăn có vẻ rất là ngon miệng và vấn đề ăn nó trở thành một vấn đề là cái appetite mình cái sự thèm ăn mình nó nhiều hơn yeah, dạ, cái này cũng phải cẩn thận trong cái trong cái uh, ở đây là đức phật này đi vào cái chi tiết của một người uh, đang tu tập đó là ờ, vị đó hộ trì thân và khẩu rồi tiết độ cho ẩm thực nhổ cỏ bằng lẽ thật uh, nhổ cỏ bằng lẽ thật và uh, tịch nhiên là tháo ác uh, nhổ cỏ bằng lẽ thật hồi nãy chúng tôi nói đó là những cái phiền não dạ yeah, phiền não uh, những cái uh, ác pháp ngũ gần nó sân khởi trong tâm thì nó phải được thấy biết rõ cái bản chất của nó à, uh, nó như vậy đó là phiền não nó như vậy đó là pháp bất thiện và phải thấy rõ cái hệ quả pháp bất thiện này dẫn chúng ta đi đâu về đâu và dỗ cỏ lên nó, nó gọi là gọi là dỗ bỏ dỗ bỏ về lẽ thật với một người tu thì không cần dùng tới lương lý dùng những bài học lương lý bên ngoài mà với người tu á, là nhìn thấy rõ rằng cái pháp đó nó tạo cho chúng ta những cái bất thiện pháp đó là sự thật và nếu chúng ta tôn trọng sự thật thì chúng ta dễ dàng nhổ bỏ rồi tự nhiên là tháo ạch dạ yeah, nhiên tháo ạch chữ tự nhiên ở đây hồi nãy chúng tôi có uh, biết uh, cái bài uh, ở trong cái phần mà chú uh, bằng tính nghĩa là chữ surat chat yeah, surat chat có nhiều khi quý vị nghe chữ tăng đặc biệt của thượng tự sư giảng chữ suracha là chữ chữ nghiêm tịnh yeah. Dạ, nhưng mà trong bản sứ giải ở đây chỉ cho suracha riêng trong bài kinh này đó chỉ cho sự tự nhiên niết bàn dạ tự nhiên niết bàn hay là chỉ cho một trạng thái hạnh phúc mà hạnh phúc đó là do sự an định mà ra ví dụ trong đời sống hàng ngày mình có chiếc xe mình có cái nhà mình có tiền thì mình vui mình hào hứng và hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó không phải suracha yeah dạ, cái hạnh phúc Suracha là hạnh phúc của một vị quân vương bỏ ngôi dạ. giờ yeah. những cái vị chờ chúng tôi một chút nhé Dạ xin hỏi quý Phật tử có nghe lại được không? Dạ quý vị có nghe lại được không? Dạ. Thì thưa quý vị, ờ, ở đây đó, Tisuracha được hiểu là vị ấy khoan hỷ trong sự an tịnh, vị ấy khoan hỷ trong sự tịnh tịnh. Tức là đời sống của chúng ta hàng ngày á thí dụ mình mình vui khi mình có có được quyền chức vui khi có người khác khen vui khi mình được lợi lộc vui khi mình được danh được lợi nhưng mà với một vị mà gọi là có suracha đó là vị đó khoa kỹ với cái gì khoan hỷ với sự tự nhiên khoan hỷ với những không có những cái sạc bộ khoan hỷ với sự tịch tịnh khoan hỷ với sự an tịnh khoan hỷ với niết bàn nếu quý vị nào nhớ là chúng ta có một cái bài kinh dạ. trước đây không lâu trong vài ngày trước một vị bà la môn mà mất 14 con bò và đi tìm bò gặp Đức Phật đang ngồi thiền thì trong giờ phút đó thì đã thấy Phật ngồi thiền thì Đức vị nói được một lời cảm thán vừa là tán thán Đức Phật mà vừa là uh, than thở về thân phận của mình nào là bị mất bò bò đi biển việc đi tìm không thấy vì sa môn này không có gì vì sa môn này hạnh phúc uh, nào là uh, mình có khu vương uh, có cái khu rẫy mà rẫy mè rẫy mè thất thu nghĩ là nó buồn uh, buồn mà vị này không có rẫy mè thất thu vị này hạnh phúc nào là mình có cái bồ lúa mà bồ lúa trống rỗng lại bị chuột chạy tới chạy nuôi uh, uh, kêu réo trong đó thì nghe rất là buồn uh, nào là uh, mình uh, có cái mền năm ờ, bảy tháng không có giặt đầy rặn nào là mình có bà vợ uh, uh, rất sống đến tội đánh thức như vậy mà vừa sống người số đánh mà đá mà mình nào là mình có bảy đứa con gái mà đứa gái bây giờ là quá phụ rồi trở về sống chung với mình mà lại có mang theo con cái nữa ờ, nhà nhiều người ăn ờ, thật là vất vả vân thì vị này vừa than về thân phận của mình dạ yeah. chúng tôi không biết là quý vị có nhớ không nhưng mà bài kinh nó như vậy vừa than về thân phận của mình đồng thời thấy đức phật ngày ngồi thiền tư rất là an tịnh à, rất là tự đại à, một mình ở trong rừng không có những thứ đó thì bị tán thán và đức phật ngài cũng xác nhận rằng ngài hạnh phúc vì không có những thứ đó thì thứ vị nhiều khi đó chính những cái tế toán những cái phức tạp những cái phiên lý của đời sống đó nó làm cho chúng ta cảm thấy cái, cái giá trị của sự tịch tịnh của niết bàn ờ, trong đời sống của chúng tôi là có được những cái giây phút mà chúng tôi cảm nhận điều này là uh, ví dụ như uh, người ta nói mình đi tu á mà theo thời bây giờ là mình có chùa là hạnh phúc có học trò có đệ tử là hạnh phúc uh, có cái này chỉ là hạnh phúc nhưng mà uh, ví dụ bây giờ chùa bị cúp điện ờ, nó có bao nhiêu chuyện thì <laughs> cái chùa đó hạnh phúc <laughs> chùa đó là một cái nặng <laughs> nó là một cái phiền rồi có đệ tử phật tử mà phật tử họ gặp lúc mà họ họ nghi với nhau rồi họ phiền với nhau rồi kẻ nó qua người ta xin này chịu kia thật ra nó, nó chẳng hạnh phúc gì nhưng mà lúc đó đó thì uh, mà, mà, mà một lúc được khác người ta nghĩ là ồ mấy cái đó là có là được nhưng mà có những lúc mà nhìn là thấy cái chùa giống như cái nhà của ông đó vậy đó và có phật tử đệ tử giống như là có những đứa con gái mà quá buồn <laughs> thì rõ ràng là nếu chúng ta suy quán được chuyện đó nếu chúng ta quan sát chuyện đó thì chúng ta sẽ có cái cảm kích cảm kích với sự tự nhiên và cảm kích với cái mà chúng ta gọi là không có cảm kích với cái sự vượt thoát thì đức phật dụ như chữ đó là tháo bạch dạ tháo bạch nghĩa là hoàn tất cái công việc dạ hoàn tất cái công việc một người cài là gì khi tháo bạch ra thì đặt sức hiện tại à, xong việc rồi là con cặp trâu cặp bò cũng thoải mái mà mình cũng thoải mái và khi nào mà mình sống đến cái cảnh giới mà không có những cái tế thoại không có những cái phức tạp không phiền lụy thì lúc thực sự là hạnh phúc dạ mình phải cảm kích và suracha ở đây đó là tự nhiên là cảm là cảm kích cái hạnh phúc bên niết bàn nếu nếu mà mình không cảm kích điều đó thì thật sự là mình chưa tu yeah. Dạ. cái người mà gọi là người tu thật sự là cảm kích cái giá trị của sự yên định cảm kích của cái không có nợ nần cảm kích cái không phiền não cảm kích cái vô bệnh cảm kích một cái cuộc sống mà mà đúng cái nghĩa là là không tại vì sao chúng ta đang bị ràng buộc chúng ta đang bị gánh nặng chúng ta chưa muốn nhận điều đó ngay cả cái thân của mình cũng là gánh nặng hồi xưa chúng tôi nhớ ờ, có một chúng ờ, ờ, tôi ở trường Từ Quan lúc đó ở trong chùa Từ Quan với đi học hoàn hạnh chung với và từ tiểu Siêu hai năm học ở đó thì có lời có pháp sư Thông Kham vào chùa Từ Quan và mời nói chuyện pháp sư Thông Kham ngày xưa là một nhà sư sau này hoàn toàn có gia đình thì pháp sư vừa nói chuyện vừa vừa tâm sự là là là uh, khi mà có gia đình rồi đó thì uh, giống như là mình mới thấy rằng Ờ, là là nó có những cái nặng của gia đình và pháp sư nói rằng ngay cái cuộc sống hàng ngày của mình năm quẩn này nó có nhiều cái nặng rồi nhưng mình không thấy Yeah. Dạ. mình chỉ thấy năm quẩn đó là mình hãnh diện năm quẩn lợi lạc nhưng năm quẩn nó là gánh nặng thì phải thấy cái chuyện này thì mình mới thấy được ồ nó thực sự là là có vấn đề thực sự nó có nhiều cái cái phiền phức à, như vậy tinh tấn là lực kéo đưa ta đến giải thoát hành trình không ngừng ngừng, ngừng, ngừng nghỉ đến cảnh giới vô sạch và yeah. um, cái bài kệ này thì Đức Phật Ngài đề cập đến tinh tấn nỗ lực ờ, là một cái sức kéo có ai đi cài mà không có dùng con trâu dùng con bò ở dưới nước thì dùng trâu ở trên đất khô thì dùng bò và ngày nay thì chúng ta thấy mã lực xe máy cài cũng có mã lực là sức kéo cái sức kéo này là điều bắt buộc không có ai tu á, mà ngồi đó tự động mà uh, giống như nước chảy mà uh, hoa đi hay nước chảy mà bèo bèo trôi mà nó trôi theo dòng nước không phải vậy người tu là người phải tinh tấn và phải có lực kéo tức là phải có nỗ lực thật ra điều này đó là một điều mà đức thế tôn ngày ngày nói khai thị trong bà la môn tại vì trong cái câu đầu bà la môn nói rằng tôi cài tôi gieo mạ và tôi ăn thì ngài cũng nên cài nên gieo mạ nên ăn thì mới có ăn thì đức phật cài dùng cái câu này như là một cách nói rằng thật ra ông nhìn thấy đi tu là không có ra công ra sức đi tu là sống nhàn hạ không phải vậy mà cái việc mà đạt đến thành quả giác ngộ giải thoát nó đòi hỏi một sự nỗ lực do đó tinh tấn là lực kéo đưa ta đến giải thoát hành trình không ngừng nghỉ đến cảnh giới vô sở ở đây nó đi ngược lại với tâm tư của nhiều người nghĩ rằng mình đi tu là sống chữ nhàn đi tu là bỏ mồi vì trần ai nhưng mà có đi tu mới biết đi tu được sự phấn đấu đi tu được sự tinh tấn nếu đi tu không phấn đấu thì không có tu được đâu bảo đảm <laughs> tu là phải phải có cố gắng và thậm chí còn cố gắng nhiều hơn người đời phải cố gắng nhiều hơn cái cố gắng để mà bươn chải tìm ra bạc sinh nhai nó là một lẽ khác mà phấn đấu để giữ vững tinh thần để cuộc sống có căn bản để có cái sự tinh tiến mà không có ngừng nghỉ không có suy giảm thì phải cố gắng rất nhiều và Đức Phật Ngài kết luận như vậy với cài ruộng như vậy quả bất tử thu hoạch làm xong việc cài vừa chấm dứt tất cả khổ yeah. Dạ. Ngài có cái nhìn sâu hơn rộng hơn và triệt để hơn yeah. Dạ. cái người đời đó cài vừa đó để kiếm miếng cơm miếng cơm để làm gì để ăn ăn xong để làm gì để khỏe khỏe xong rồi lại tiếp tục cài vừa để nó làm vòng lẫn quẩn một lấn cấn cuộc sống mặc giờ họ nghĩ họ hay đó ờ, mà đi làm có nhiều tiền ờ, làm ra nhiều tiền nắm của rất là hay đó. nhưng mà nhìn lại nó chỉ là sự lấn quẩn thôi làm nhiều tiền để làm gì để nuôi thân nuôi thân để làm gì để đi làm làm để rồi để tiếp tục nuôi thân ờ, là cái công việc lẫn quẩn lặp đi lặp lại samsara nó tiếp tục lẫn quẩn lặp đi lặp lại trong khi đó đức phật ngài ngày ngày cũng cài ngày cũng ca công nhưng đó là một hành trình không có không có trở lui và hành trình không có lẫn quẩn với cài ruộng như vậy quả bất tử thu hoạch và làm xong việc cài bừa chấm dứt tất cả khổ đó là một lời nói sấm sét đó là lời nói rất là quan trọng và ra sức ra công cuối cùng đạt đến thành quả nhưng mà thành quả đó không đưa ngày trở về lại với cái vị, cái bước A đưa trở lại vị trí ban đầu và đó là một sự chấm dứt một cách triệt để tất cả những khổ đau thì với cái lời giải này của Đức Phật thì thưa quý vị ờ, ông Phật là môn rất là hoan hỷ ông bạch với Đức Phật là hãy hãy thọ dùng và hãy thọ dụng thực phẩm này cái cái thực phẩm đó ông đang chuẩn bị để để vào trong cái đĩa bạc của những người cai ruộng họ đang chờ trong một phần của nghi thức thì cái cái thực phẩm mà ông đang có trong cái ờ, ờ, cái cái mâm mộng đang có đó là cái thực phẩm để để tế lễ và trước khi tế lễ thì ông có đọc chú đọc kinh ở trong đó thì đức phật ngài dạy rằng ta không thọ lễ phẩm hỡi phẩm chí bởi vì nguyên tắc bậc kiến giả không thọ dụng tế phẩm là thường pháp chư phật này hỡi bà la môn hãy cúng các bậc kiến giả tăng giả bậc loạn lậu bậc khối ruồng phước cho người trong hồi là hôm trước chúng tôi có uh, chúng tôi có giải thích về đoạn này là uh, những người họ có cái tâm đem thực phẩm để cúng cho thần linh hay, cúng, hay làm những khác họ đem thực phẩm xong rồi họ nghĩ họ cúng cho đức phật cúng cho chư tăng là chuyện không có nên và chư phật không có thọ dục như vậy cho nên chúng tôi không có lặp lại sau khi ông nghe thì ông khoan nghĩ rất quan nghĩ và sau khi quan nghĩ thì ông đã xin được đương tựa Phật, đương tựa Pháp, đương tựa Tăng và trở thành một đệ tử Phật cho đến trọn đời. Đó là câu chuyện chúng ta nghe ngày hôm nay. Thưa quý vị, ờ, bây giờ thì sau khi đã đề cập đến à, ý nghĩa của bài kinh chúng ta bước qua phần thảo luận quý vị chờ chúng tôi một chút nhé hôm nay thì à, dường như là chỉ có hòa thượng đại siêu ở trong hòa thượng đại siêu ở trong à, trong lớp thôi chúng tôi không biết chưa thấy vị nếu có vị nào khác nữa thì quý vị cho chúng tôi biết nhé ô dạ <laughs> rất là hoan hỷ có sư huynh ở đây um, bình thường từ từ sinh hoạt từ quan hỷ um, um, trước khi mà thượng dạy uh, ờ, có vài lời chia sẻ trong thảo luận đó là hồi nhỏ khi mình mới vào chùa đó thì uh, cái bài mà cách làm ruộng của đức phật đã được phổ viết trong quyển pháp âm á và chúng ta học từ nhỏ tức là <laughs> trong những bài học vỡ lòng đầu tiên là chúng ta đã học bài kinh này thì uh, hôm nay mà mình nhắc lại bài kinh này thì không biết là và thượng từ siêu còn có cái còn có cái, cái cảm tưởng gì ờ, trong một bài kinh mà một trong những tháng ngày đầu mới vào chùa mình đã học rồi <laughs> thì hòa thượng có còn giữ được cái kỷ niệm hay cảm giác gì thì xin hòa thượng chia sẻ với đại chúng ờ, kính ờ, cùng thượng sư mình đi một thầy kìa tính uh, Thưa Tùng Đức kính thưa quý vị à, tu trưởng quý Phật tử Hôm nay khi mà đọc lại cái bài kinh à, mình là môn cách Sifara Đò Chát khi Đức à, Chương và Thượng Giác Tẳng vừa nêu là có thể nói rằng là đó là cái bài pháp dở lòng bài học dở lòng của ngài Nguyễn Chánh đã viết và đã viết in thành sách pháp âm cái rừng ruộng của Đức Phật và bài này nhớ cái kỷ niệm ờ, hồi nhỏ đó là chúng tôi có khi chúng tôi có khi thượng và thượng giác đẳng lên thuyết trình cũng lấy cái bài này để mà thuyết trình trong những cái đêm đầu đà hồi đó mình còn nhỏ còn là xe di thì không có gọi là thuyết pháp mà gọi là thuyết trình thì ờ, ở đây thưa quý vị nó cũng có một vài điểm là khi mà hồi nhỏ mình học thì mình học ừ, tóm gọn lúc đó hòa thượng gia chánh ngày à, thuyết pháp rồi cái ngày ghi lại cho nên trong đó chi pháp thì cũng giống như thế này chỉ có một vài cái trường hợp thí dụ như ờ, ở trong ờ, pháp âm thì cái thách không có cái rồi điều khiển không có chỉ có cái cài cái bừa con bò dơ mạ còn cái ách cái lưỡi cài và cái rô điều khiển là không có nhưng ở đây thiếu cái bừa nó chỉ khác nhau chút xíu vậy thôi cho nên ờ, nhớ lại cái ngày xưa rồi bây giờ khi đọc lại bài kinh này nữa thì ờ, chúng tôi lại có một cái hồi tưởng một cái ký ức về trong cái thời trẻ mới xuất gia nó trăng lại nhưng mà chúng tôi cũng có học thêm cái mới khi mà chúng ta cái bài kinh này chúng ta thấy cái thời thuyết giảng của Đức Phật rất là phong phú ngài sẽ tùy theo đối tượng và ngài trình bày pháp lấy những cái sự kiện liên quan đến cái đối tượng đó mà ngài ví dụ cho pháp khiến cho họ nghe là họ lãnh hội được ngay ở đây con cái bài kệ mà đức phật ngài à, nói lên thì ở đây cái, cái làm ruộng cái cái phương tiện làm ruộng của đức phật nó có nhiều pháp hơn là trong cái cách trả lời bông xuôi thí dụ như trong khi bà la môn hỏi đức phật về à, nhưng chúng tôi không thấy cái ách cái cài cái lưỡi cài cái rô điều khiển hay các con bờ đực của sa môn của tôn giả Gautama phía sau ngài lại nói ta cũng cài và cũng vô mạ sau khi cài sau khi vô mẹ mạ ta ăn thì lúc bây giờ đức thế tôn ngài đã trả lời trong cái cách trả lời của đức phật thì ngài đưa ra nhiều cái ví dụ như niềm tin là hạt giống tự chế chính là mưa trí tuệ là ác lưỡi cài lòng toàn được kháng cài tâm ý là di cột chánh niệm là lưỡi cài cũng là gậy điều khiển thì hồi nhỏ đó khi mà đọc cái bài pháp âm học thuộc lòng để mà lên thuyết trình thì rõ ràng là mình nhớ mình nhớ rõ trong đầu đừng sắp xếp hệ thống nhưng cái cài cái bừa hạt giống mình phải cài cái bừa được con bò thì như vậy nó cứ thể là nó tùy theo cái cái từ ngữ mà được dịch thuật cho nên ở đây chúng ta lại được học cái bài kinh này trong đó có nguyên bản Pali thì dựa vào đó thì chúng ta sẽ thấy cái cách lời ruộng của Đức Phật khi mà ngài trả lời cho cái vị bà la môn cái Siparanovacha khi mà chúng ta đọc một bài kinh và trong đó pháp được tỷ giáo tức là so sánh được thí dụ cái điều này sẽ gợi ý nhắc cho chúng ta nhớ nó dễ hơn là chúng ta chỉ nhớ chi pháp suông vì do vậy khi chúng ta đọc bài kinh có nhiều cái thí dụ về pháp á, thì chúng ta chú ý chúng ta học cái thí dụ đó rồi chúng ta lấy pháp chúng ta so sánh thì chúng ta rất là dễ nhớ quý vị ở trong ờ, bài kinh này thì hạt giống nó là niềm tin nhưng mà trong một cái bài kinh khác á, thì đức phật ngài dạy mà khỏi tái sanh là thửa ruộng cái hạt giống là nghiệp và cái chất thẩm mới của đức nó là ái khi mình tạo bất thiện hay là tạo thiện mà có cái sự ái chấp mong cầu được cảnh giới này hay cảnh giới nọ thì sẽ tái sinh vào cái cảnh giới đó như vậy ở đây hạt giống trong bài kệ đó là nghiệp thở ruộng trong bài kệ trong bài kinh đó là thở ruộng à, thở ruộng trong bài kinh đó tức là chỉ cho ba khỏi tái sanh và cái chất ẩm ướt hay là chỉ cho ái sneha hay là tăng hà cứ mỗi một nơi là đức phật này đem cái thí dụ đó với một cái pháp môn khác nó tùy theo ngữ cảnh và khi mà lý giải ra thì chúng ta thấy cái lý giải nào nó cũng chính xác cũng đúng Hạt giống được xem là được ví dụ là đức tin hạt giống tức là chủng tử mà khi một cái chủng tử lành thiện thì cái chủng tử đó nó sẽ dẫn đến kết quả như người phật tử đi chùa làm phí bố thí hay trì giới hay là tu thiền định được là nhờ nhờ cái hạt giống là niềm tin nó sinh sôi nảy nở những cái thiện pháp khác và nếu chúng ta nói hạt giống là nghiệp cũng được là tại vì ở trong bài kinh đó thì rõ ràng là ở đây cái hành động thiện hay bất thiện của chúng sanh đã tạo thành nghiệp và nghiệp đó đưa ra quả gì thuộc ở cõi người như cõi trời thì cái trường hợp này cũng giống như là những cái hạt giống nên gieo xuống đất thì nó sẽ rễ và nó mọc lên thành một cái cây lúa hay là cây đậu cây bắp cây khoai gì đó thì cái hạt giống đó nó sẽ mọc trên đất với những cái cây tùy theo cái hạt giống như thế nào thì ở đây chính nghiệp đã tạo ra cái thức tái sanh để tái sanh về cái cảnh vui hay cảnh khổ nó tùy cho nên chúng ta học bài kinh nào thì chúng ta lấy cái bài kinh đó đây là một cái dị điểm tức là cái cái điểm khác biệt giữa cái tạng kinh và cái tạng thắng pháp trong cái tạng thắng pháp thì khi mà nói đến từ ngữ này thì cái từ ngữ này là xài trong trường hợp nào mà đề cập đến cái, cái vấn đề đó đó ở trong cái bộ pháp tụ hay là cái bộ phân tích vân vân thì những cái từ ngữ xài có cái sự thống nhất với nhau còn vô trong kinh tạng thì à, tùy theo tùy theo ngữ cảnh và tùy theo đối tượng mà nó phát sinh chúng tôi xin à, chia sẻ với quý vị trước khi à, trong khi chờ đợi và thượng nhất đẳng đặt à, cái câu hỏi và bây giờ thì xin kính thỉnh hòa thượng sa thú à, kính trình hòa thượng từ sư với cô à, à, trả lời vừa rồi bạch hòa thượng không biết là đây cũng là một câu hỏi mang tới các cá nhân đó tại sao hồi nhỏ khi mà mình vào chùa tu đó mình đọc những câu chuyện mà có tới cách thí dụ hay là giai thoại thì mình rất là thích và dạ, yeah, mình nghe mình đọc mình nhớ hoài à, bây giờ đó thời bây giờ thì tại sao nhiều học tăng những người mới tu đó họ lại thích uh, tiểu thuyết thích phim ảnh thích đề thế kia hơn là những câu chuyện xưa và đôi khi họ đọc những câu chuyện xưa như chúng ờ, như là họ đọc những câu chuyện này á có lẽ ờ, có lẽ họ không có cảm nhận là thích thú giống như hồi nhỏ chúng ta vào chùa chúng ta học thì hòa thượng tư sư có thể có có cái cái cái cảm nhận là lý do tại sao lý do tại sao những bài kinh như vậy nó không hấp dẫn đối với những người bây giờ những người trẻ bây giờ nhiều mà họ lại họ lại bị cuốn hút vào những câu chuyện khác nhiều hơn xin uh, xin thỉnh hòa thượng quan hỷ trở lại chia sẻ thêm một cái cảm nghĩ của hòa thượng nam mô với thầy à, quý vị hòa thượng nhất đẳng kính bạch trừ ờ, tụng đức kính thưa quý vị điều này ờ, theo chúng tôi nghĩ là nó tùy theo cái à, thế hệ nó tùy theo cái hoàn cảnh cái môi trường cái thời kỳ ở cái thế hệ à, của chúng tôi và thượng và thượng dân đẳng đó thì à, cái lớp đi trước nó có một cái tư tưởng nó có cái tư tưởng là thiên về nên cái gì thuộc cổ xưa nhưng từ sau cái thế hệ chắc có lẽ là thế hệ ờ, của chúng ta ờ, là cái thế hệ để bước vào cái cái thế hệ trong cái thời đại văn minh tiên tiến tân tiến các vị ờ, tuổi trẻ bây giờ đó thì các vị lại có một cái chiều hướng là thích cái mới không thích cái mà họ gọi là lạc hậu họ thích cái mới cho nên khi mà họ thuyết pháp hay hay dẫn chứng về phim ảnh vân vân hoặc là những cái sự kiện xảy ra trong thế giới ngày nay họ thích dẫn chứng cái đó chứ còn những cái mà thuộc về cái thành cổ thì họ không thích ở cái điểm thứ hai nữa là do cái à, môi trường hồi cái thế hệ của chúng ta đó thì lúc đó ở trong đất nước Việt Nam sau cái thời kỳ chiến tranh thì lúc đó chúng ta còn nghèo nàn lạc hậu và cái văn minh về vật chất khoa học kỹ thuật nó không có phát triển ở cái môi trường đó khi mà chúng ta đi vào chùa chúng ta muốn làm giàu cái kiến thức Phật học thì bây giờ chúng ta phải dựa trên kinh điển cho nên những cái câu chuyện được kể lại hoặc những, những câu chuyện mà xảy ra vào thời Đức Phật cái điều đó sẽ làm cho chúng ta hứng thú để chúng ta học pháp còn ngày nay về vật chất thì nó có nhiều phát triển nhiều và cái lớp người trẻ sau này họ có cái khuynh hướng chạy theo cái thời đại cho nên họ không thích những cái gì thuộc về kinh điển cổ xưa thì cái đó lẽ đương nhiên rồi cái điều thứ ba nữa là chúng tôi nghĩ nó còn có cái duyên cái duyên lành ví dụ những vị nào ở trong thời quá khứ mà đã có từng xuất gia tu tập đã từng học pháp như vậy như vậy được quân tập ở trong cái ở tiềm thức trở thành cái thường thượng y duyên bắt giác giác cho nên khi mà đọc vào trong đọc vào trong kinh điển những cái sự kiện đặc biệt hay là trong cái lời thuyết pháp đức phật mà có những cái phật ngôn có những cái thí dụ mà đức phật ngài đã đưa ra cái thí dụ đó thì làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái dường như là chúng ta đã được nghe và biết trong thời quá khứ là khi cho đến hiện tại này nó trở thành từ tự nhiên cho nên cái điều thứ ba chúng tôi muốn nói ở đây là do cái duyên duyên lành ở quá khứ có cái thân duyên cái khuynh hướng đó thì khi được giác muốn trong hiện tại thì chúng ta dễ xâm nhập lắm dễ thâm nhập lắm chúng tôi dễ thâm nhập về cái pháp đó là do ở trong thời quá khứ chúng ta đã từng nghe đã từng học hiểu nó đơn giản vậy thôi cũng giống như trường hợp có ba nhóm tỳ kheo đi về thành ra quốc thi để ý kiến và đảnh lễ đức đức đạo sư là đức phật à. thì đức thế tôn sau khi tiếp đón họ rồi đó thì ngài à, thuyết pháp sắc tấn khích lệ cho họ bằng một cái pháp thoại mà ngài quan xét ở trong quá khứ cái nhóm tỳ kheo này đã từng xuất gia trong thời đức phật Kassapa và đã từng hành thiền quán với cái đề mục gọi là tùy hoán vô thường cho nên đức phật ngài thuyết cái câu pháp cú sape sankhara anicchati và đa panya và basati vân vân khi nào với trí tuệ quán thấy chư hành là vô thường thời sẽ yểm đi cái sự khổ đó là con đường đến thanh tịnh bài kệ vừa chấm dứt thì 500 vị tỳ kheo này đắc a la hán đó là do cái thường cận y duyên là từ tu tập bị pháp vô thường rồi có nhóm tỳ kheo khác đến định lễ đức phật sau đó đức phật ngài biết các vị này vào đức thời đức phật cách Kassapa xa xưa các vị này đã thuần thục trong cái việc mà hành tuệ quán bình sáng cho nên người nhắc lại cái câu sape sankara anicchati yada panyaya pasati các pháp vô vi là khổ khi nào với trí tuệ quán thấy như vậy sẽ yểm ly sự khổ đó là con đường đưa thanh tịnh các vị nghe xong bài kệ các vị trước a la hán sau cùng đối với các vị tỳ kheo mở phía trước các vị tỳ kheo mà trong kiếp trước thời Đức Phật Cách Phá và các vị đã từng tu tập cái pháp vô ngã bây giờ Đức Phật này thuyết lại cái một cái bài kệ đó về cái lý vô ngã sabbe thamma natati và đa panya jipasati khi nào với trí tuệ quán thấy các pháp nó vô ngã sẽ yểm ly sự khổ đó là con đường thanh tịnh là đường đưa đến niết bàn sẽ mắc Esamaku Sutya thì các vị cũng trước a la hán cho nên cái vấn đề thứ ba cái lý do cái điều kiện thứ ba chúng tôi nghĩ rằng là do tùy theo cái căn duyên trong quá khứ ở trong quá khứ nếu mình là từng xuất gia và từng học pháp bây giờ chỉ cần xem lại cái đoạn kinh đó và với cái thượng trung phong một mạc trên chức với những cái thí dụ dễ hiểu tự nhiên là mình thu thập được còn những vị mà họ không có cái thường tận cái duyên quá cứ tu tập đó thưa quý vị thì bây giờ họ không có thu nhập được khi mà họ xem kinh điển họ thấy những cái bài kinh mà có tính cách thí dụ như thế này nhé, thì nhiều khi họ chán đọc nữa cho nên ở đây nó ba có ba cái sự kiện và chúng tôi phải biết rằng là nói nguyên nhân để tác động hiện tại cái tâm lý của người mà ưa thích những chuyện Phật giáo hay những bài kinh có liên quan chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 về Nam Mô Bụt Thầy Sa thú, à, kính trường thưa quý Phật tử ờ, trước khi ờ, không có cuộc thảo luận cho hòa thượng từ siêu mà trước khi ờ, đã thỉnh hòa thượng để chia sẻ những cái cảm nghĩ có thể kết là cá nhân đó là bởi vì ờ, thứ nhất chúng tôi muốn nói lên sự biết ơn đối với sư trưởng hay là sư cậu của chúng tôi uh, của cá nhân chúng tôi và hòa thượng từ siêu đó uh, chúng tôi có cái may mắn là vào chùa đã gặp sư cậu một người cậu một người thầy và là một người đã truyền đạt cái nguồn cảm hứng, truyền đạt cái nhiệt huyết để học Phật Pháp. Và từ lúc mà Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi vào chùa đó, khi gặp sư cậu đã mớm cho chúng tôi những cái à, nắm cơm đầu tiên của Phật Pháp đó. Chúng tôi biết là trong 50 năm qua đó, cả Hòa Thượng Thầy Sư và chúng tôi đó, thật ra rất khó để thì tưởng tượng rằng chúng tôi có thể sống mà không có Phật pháp chúng tôi không dự nghĩ ra chuyện đó là hầu như là uh, mình uh, sống hàng ngày có đi đâu về đâu có thăng trầm cuộc sống có ra sao có vui buồn có trôi nổi thế này kia nhưng mà uh, là Phật pháp vẫn là chiếc phao Phật pháp vẫn là ánh sáng và Phật pháp vẫn là một cái nguồn khích lệ vô cùng chúng tôi nghĩ cái đó một phần là do một cái một cái ảnh hưởng của sư cậu một phần là cũng là sự may mắn mà theo hòa thượng từ siêu đó, đó là có có cái căn duyên từ quá khứ à, những bài học này thưa quý vị là chúng tôi nhớ hồi nhỏ vào chùa đó tuy rằng rất mới rất mới thôi à, hòa thượng từ siêu và chúng tôi vào trong chùa chỉ thời gian ngắn á, là sư cậu đã bắt học rồi bắt lên trả bài lặp đi lặp lại rồi thuyết trình những bài đó ở giữa một đám đông chư tăng phật tử vậy đó nhưng mà sau những lúc đó rất là hạnh phúc hạnh phúc lạ lùng lắm cái hạnh phúc đó đã là một cái lực đẩy đã là một cái việc nuôi dưỡng chúng tôi ở trong suốt nửa thế kỷ qua mà vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay thì thật sự là cá nhân hòa thượng tự sư và chúng tôi vẫn chưa có chưa có ờ, một cái một cảm giác cảm thấy rằng uh, mình không thích nữa hay là mình không còn hứng thú nữa thật ra mỗi lần đọc những bài kinh thì chúng ta vẫn trở về với chúng tôi vẫn trở về với cái cảm giác và đó là những cái lời dạy của Đức Phật rất là gần gũi với cuộc sống, rất là thân quen và à, điều đó truyền đạt cho chúng tôi một cái năng lực rất là nhiệm màu trong tâm tư của mình. À, cái đó là à, một cái ân lành mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta hay là các vị thầy tổ đi trước đã truyền lại. Nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rằng uh, khi mà Hòa Thượng Tề Siêu và chúng tôi vào trong chùa mà đọc những bài kinh như vậy đó thì tự nhiên vui lúc thứ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc như là mình mình đọc được những điều và dạ, những cái điều mà rất là lợi lạc rất thú rất là bổ ích trong đời sống và uh, bây giờ khi mà có dịp uh, như Phật pháp Buddha này uh, có dịp để lật lại uh, những dòng chữ này thật ra thì uh, thưa quý vị sáng nay chúng tôi thức cũng không có uh, sớm lắm tại hôm qua cũng mệt và bên này chúng tôi cũng mệt nhưng mà khi đọc bài kinh chúng thấy vui dạ yeah, một bài kinh rất là xa xưa nhớ là kỷ niệm là lúc chúng tôi mới vào chùa uh, sư cậu thì uh, thuyết pháp rồi chép lại những bài pháp đó là in thành những tập sách từ là pháp âm pháp tập 1, tập 2, tập 3 và trong những bài pháp đó thì uh, có bài pháp này mang cái tựa đề là cách làm ruộng với đức phật cả một cái khung trời kỷ niệm hiện về nhưng mà rồi uh, khi mình hồi nhỏ mình học qua một cái lăng kính khác một suy nghĩ khác lớn lên bây giờ mình đọc Ờ, qua cái nhìn của phản ứng, qua cái nhìn của thời đại qua cái nhìn của sự tu tập nhìn khác nhưng mà những cái mới đó không có nghĩa là nó không có cái giá trị từ cái cũ cái giá trị cái cũ nó cùng hòa quyện với cái mới này nó tạo cho chúng tôi có cái cảm giác rất là uh, rất là khó tả yeah, dạ, khi mà nhìn lại những điều này thì uh, quả uh, thượng siêu khó đề cập đến câu chuyện của những ba nhóm tỳ kheo đã xuất gia đã tu tập thời Đức Phật Kassapa đã có được những cái vốn sống những bốn liếng sống và bốn liếng sống đó tích tập qua cái sự tu tập rồi cho đến khi tới Đức Phật hiện tại là Đức ờ, Phật của chúng ta và những nhóm chị kheo đó ba nhóm chị kheo đó lại được xuất gia là được nghe pháp chỉ nghe một câu mà khai thị thì chúng ta mong rằng những gì mà chúng ta ờ, nghe mỗi ngày